rồi à bây giờ thích cái gì nhỉ come back to the class today come back to the uh, lesson today now which letter here which letter here you can tap to hear the word nào đúng rồi chữ cái s đọc là right giống kiểu con con bị đau tay xong con lấy hơi con hờ Đấy, con hờ cho đỡ đau đỡ so đi Now the first one. Bike. Bike. It does choose the fold with the sound here. Well, yes or no? I know. chính Bike. No, no bỏ nguyên nha. Horse. horse. So it has true? And yes, yes or no? Horse. Yes. Good. Horse. Hen. A hen. It that true the false with the word hen here? Hen. Hen. Yes. Hen. Bag. Bag. Nào bây giờ nếu mà no đi, nếu mà giờ dùng từ này là no đi thì các con nghe được cái chữ cái gì? Chữ cái nào, âm nào? Bắt đầu mở âm nào với cái từ này? Bag. À rồi, thank you. Chi với cả Huy nhanh quá. Rồi, đó là chữ B, chữ cái B đọc là B, bag. Chính xác rồi. Đấy, chính xác. Còn bây giờ tiếp tục nào. Hat. Hat. Is that yes or no? Hat. Hat. Hat. Hat. Yeah. Hat. Yay! You found them. All of these things start with the g sound. Tap them all and listen to the g sound at the beginning. Ah, Which letter here with the g sound? Can you comment for me please? G. All of these sound. things start with the G sound. Tap them all and listen to the G sound. rồi, à At Huy beginning. bảo Huy bảo là C này. À, hầu như các bạn đọc là G, letter G. Đó, đây là letter G nhá. Nghe không rõ mà lại thành C này thì, thì rõ lắm này. Nào. G G G G right Gate. Gate. Glass. glass Grass. Grass. À đây là glass. Grass. Yeah. Dành cho những bé mà nào. G L A S S. Còn đây là G R A S S. Glass. Grass. Nào, phân biệt nhá. Không phải bảo cô ấy hai cái từ này đọc giống nhau. Gift. Gift. Awesome. give all the things that start with the g sound. to Raya. Okay, we go with we have Raya here, right? We have gate. Gate. It does true with the gate here. Gate. Of course, why not? Glass. Uh, we have glass. That's true to false. Glass. Thank you. Và lúc tiếp tục nào. Hose. Hose. Hose. Hose. Yes or no? No. Nào mấy nếu mà no thì đây là chữ cái gì nhỉ? Hose. Hose. À, chính xác rồi. Eight. Gum. Gum. Now đây là we have the gum. Gum. Gum thì yes hay là no nhỉ? Rất comment liền một lúc nào. Rồi cô xem cô xem à đại đa số các bạn đều say yes và rất là nhanh chóng cũng đã quen. Yay! You found them. All of these things start with the <gasps> sound. Tap them all and listen to the <gasps> sound at the beginning. Here, with the rồi nhỉ? Ah, đúng rồi. It, let's it sound. Hut. Hut. Hippo. Hippo. Heart. Heart. And hammer. Hammer. Cool beans. Give all the things that start with the <gasps> sound to Olo. Heart. Heart. <laughs> Heart. Gì đó Which word beginning with sound? Hand. Hand here have horse. nice work. You found them.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 Tap them all and listen to the sound at the beginning. Cô trước kịp hỏi các bạn đã biết là cô định hỏi gì rồi. Đó chính xác, đó là chữ cái F đọc là khi mà nó đứng đầu một từ được chưa nhỉ? Feather. Feather. Flower. Flower. Frog. Frog and football. Ball. Keep it up. Let's start. Start with a sound to allo. Give all the things that start with a sound <laughs> football to allo. Con gì đó À, cái fire này, fire. Fan. nice work. You found them. là mình sẽ cách nha mình sẽ cắt ra ngoài để mình luyện một chút có rất nhiều thứ của mình phải học đó chuyện sau đó phát lại nội dung cho cô con nghỉ ờ, ờ, đọc truyện là Draft in the Rat. Các bạn chuẩn bị xem Jam in the Vat by Catherine Rawson giờ sẽ là trans tram tram là gì nhỉ các bạn biết tram là gì không tram tram là gì nhỉ tram là gì các bạn nhìn cổ tram là gì nào mất đúng rồi chính xác đây là mất à cái nào bây giờ nhá sẽ có hai phần đó là phần read to me read to me có nghĩa là các bạn đọc còn phần thứ hai là phần read by myself có nghĩa là các đọc truyện cho cô ấy vào cuối buổi ấy thì các bạn tập trung nhá Are you ready for this? Yes. A vat, a fat vat. Jam, jam in the vat. Look, Peck, jam in the vat. Yam in the vat? No, jam, jam in the vat. Is it for me? Not yet. Yam, yam in the vat. Zip, zip. Ollo, look. Yam in the vat. Ham in the vat? No, yam, yam in the vat. Is it for me? Not yet. Sandy, look! Ham! Ham in the vat! Yam in the vat? No, ham. Ham in the vat. Is it for me? Not yet. Rhea, look! Yam, yam in the vat. Ham in the vat? No, yam, yam in the vat. Is it for me? Not yet. Peck sat by the vat. Olive sat by the vat. Sandy sat by the vat. Rhea sat by the vat. Yam in the vat, ham in the vat, yam, ham. No ham, no yam, jam, jam in the vat. Jam in the vat? Yes. Is it for us? Yes. Yum! about the plot of the story now và các bạn có thể comment cho cô hay là các bạn có thể uh, giơ tay để trả lời câu hỏi cho cô là vừa nãy là bạn Olo này bạn Raya các bạn đang cãi nhau về vấn đề gì mà ừ, Yam với Ham với cả Jam nãy giờ nhỉ nào bây giờ cô mời bạn Nguyễn Khánh Trang nhá Ok you guys found this nào Khánh Trang là mở mic cho cô nào rồi bây giờ con nói cho con uh, con thể nói cho cô biết là cái nội dung vừa nãy cái câu chuyện là gì không nói tiếng việt được là à chi cũng comment đúng rồi đấy Khánh Trang nhận ra là là gì không thấy các bạn cãi nhau quá trời nhưng mấy cái từ nó cứ năn ná nhau rồi đúng không dạ. đúng rồi uh, trong cái quá trình mà các bạn uh, bạn olo ấy ở đâu nhỉ bạn là bạn gì nhỉ ừ, để xem nào xem lại cái bạn uh, gấu bạn tên gì ta à đúng rồi cô thấy nhá xem nhá Jam in the Vat by Catherine Rawson A vat, a fat vat. Jam, jam in the vat. Okay. Look, Peck, jam in the vat. Yam in the vat? ok nào bạn gấu đang uh, nấu một nồi mứt rất là to đúng không right thì bây giờ pack đúng không pack được chú chi bé bỏng của chúng tôi ờ, đứng ở dưới nào, không rõ là cái gì nhưng mà thậm chí là không thấy rõ luôn bởi vì là cái từ yam với như yam này nó phát âm là ná nhau ờ, các bạn nghe lại nhá no jam jam in the vat is it for a vat? Look, Peck, jam in the vat. Yam in the vat. Wow, jam in the vat. Tao rằng nói là mứt rồi. Jam, jam. Nhưng mà Peck thì lại nghĩ là jam in the vat. Jam in the vat. Là jam ấy. No. What? No, jam. Jam in the vat. Is it for me? Not yet. À, bây giờ là pet Look, Peck, jam in the vat. Yam, yam in the vat. Zip zip. Đấy, bây giờ là chữ được chữ không đúng không? À, nghe rõ ràng là gấu bảo là jam. Olo, look. Gấu đọc là yam. Jam. Look, Peck, jam, jam in the vat. Cái này thì lại à, yam. Yam, yam, yam in the vat. Đó, à, thế là cái sự cái thứ nhất là bạn đã nghe nhầm rồi bạn bị nghe nhầm đúng không nhỉ bạn nghe nhầm giữa gì giữa từ nào giữa jam và jam right is different nó ra hai cái thứ khác nhau à tên là tên là peck đúng không bạn ấy tên là peck peck ok peck là nhảy chân sáo là zip zip phải đi ở chỗ khác phải peck các bạn à đây đây là cái yam yam luôn chết rồi cái làm nào tiếp theo đây tiếp theo câu chuyện nào ta à, lôi cả Olo vào đúng không chạy lôi thắng Olo vào đúng không rồi ôi Olo nhìn này được chưa à yam yam in the vat không Olo nghĩ gì đấy ham Olo Olo lại không những là bị nhầm hai cái từ này còn gì đây ham in the vat chi xong rồi á oh no Olo bây giờ từ là, bây giờ biến thể từ gì yam yeah uh, ờ, back thì nghĩa là uh, yam alo thì nghĩa luôn là ham oh đó cái câu chuyện đó là nhằng thực sự luôn ok Thế tiếp tục như nào nhỉ Olo à cái alo là voi này alo như hám như thế này ơi Yam in the vat. Ham in the vat. No, yam, yam in the vat. Is it for me? Not yet. Sandy, look! Ham, ham in the vat. À, bây giờ tiếp tục nhá. Tiếp tục là Orlo thì vừa nãy lần được tách gọi vào đúng không? Nên là Orlo đây, Orlo đây, Orlo boy đây để gọi thả Sandy vào luôn. À, Orlo gọi Sandy vào quay, Sandy nghĩ là gì? Nhám. giải thích lại là no, no, no, no. I mean that. She's a phải trong mình không? phải. Ham in the vat? No, ham. Ham in the vat. Is it for me? Not yet. Rhea, look. bây giờ Sandy gọi nốt. Ai à, đây? vào trong cuộc rồi trên Raya vào đây Raya nghĩ đây là cái gì nào các bạn comment ở Raya nghĩ là gì đây Raya thì uh, the là ham tức là cái là jam ham lanh quanh quanh quanh quanh một quẩn vì cái việc là các bạn ấy không nghe rõ từ right yam yam in the vat ham in the vat? No, yam, yam in the vat. Is it for me? Not yet. Peck sat by the vat. All Peck sat by the vat có nghĩa là Peck đầy the bird named Peck. Uh, Peck thì một Peck với cái cái cái cái cái cái mũ ấy, cái nồi. Olo sat by the vat. Olo thì cũng ngồi cạnh luôn. uh, the bat here, the bat here. Andy sẽ đi Fox đây bạn cáo đây. Sắc là cái gì luôn? Đỏ đỏ đỏ. Đỏ đỏ nhỉ? Rhea cũng ngồi đây luôn. Cũng ngồi đây xem nó là cái gì nào. Apollo sat by the vat. Sandy sat by the vat. Rhea sat by the vat. Yam in the vat. À, bây giờ nó được đứng chính là Yam. Now, yam in the vat. Ham in the vat. Yam. Ham. Yam. Ham. No, no, No ham. No yam. Jam. Well, now No ham. No yam. Jam. Jam. Jam in the vat. Jam in the vat. đính chính nha đây là mứt nha các bác nhé jam in the vat ờ ờ thế à mứt ở trong lọ à? yes yes is it it is for us cho chúng tớ for us yes ờ, đương nhiên yum yum thế là tất cả các bạn đều được ăn mứt đúng không nhỉ Thế sau câu chuyện này các bạn rút ra được điều gì cho cô nào à sau câu chuyện này các bạn rút ra được điều gì cho cô nào à đúng rồi kết quả là jam jam đúng không và cái sau câu chuyện này nhá là để cô rút ra kinh nghiệm cho các bạn là à, từ bây giờ cho đến khi mà mình học hết tất cả các cái phụ âm ấy những cái âm bắt đầu đúng không những cái bắt đầu âm bằng các phụ âm ví dụ như là âm b b các thứ đó. rất quan trọng nhá rất dễ lẫn nhá wow chỉ có mỗi từ jam này jam này ham đến mà lòng ngoan lòng ngoan rồi chưa kể những cái từ mà nó phát âm gần gần như nhau nữa thì làm thế nào ví dụ như âm b hay là âm p nó còn sát nghĩa luôn nữa thì bây giờ các làm nào thì đấy cũng là nằm ở cái vấn đề các bạn luyện tập thôi đúng không nhỉ con không nên nghe nhầm từ chính xác rồi đó rồi bài học rút ra của Ngọc Hân là không nên nghe nhầm từ nghe rõ vào được chưa nhỉ và để được nghe rõ thì chúng mình phải luyện nghe rất là nhiều từ những cái âm nhỏ nhất nhá đây là lý do tại sao mà cô dạy các bạn phát âm một buổi một tuần và từ những cái phần nhỏ nhất từ những phần đơn giản nhất vì vậy là không được phụ ơ uh, phụ công của cô Ngọc đâu nha nào hiện tại thì chúng mình tổng kết là hôm trước đến hôm nay thì mình đã học được à, uh, 6 phụ âm 6 phụ âm rồi thì à, các bạn nếu muốn xem lại video buổi học các bạn có thể lên uh, YouTube của Pantado uh, ờ, gõ Pantado ở trên thanh công cụ tìm của YouTube sẽ hiện ra cái chuỗi danh sách bài giảng của chúng mình được không nhỉ và chúng mình sẽ xem lại bài giảng nhá còn đến khi nào mà các bạn vẫn chịu để được cái tên đầy đủ thì lúc đấy cô mới cho đăng ký vào lớp của cô được chứ không mà lằng ngoằng lằng ngoằng mấy cái tên thì cô không cho được vào đâu nhé right and now This is the end of the class today. I hope that our class today is helpful for you. You need to press the it wash your face and go to sleep. Have a good night and see you on Monday next week. Bye-bye. See you then. And I will open all the microphone for you. Wait me a little bit. Good night. Goodbye, teacher. Teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.